cũng được 6 tháng à lúc đầu bắt có năm ngàn con à bạn hàng đầu xanh thì ờ, sau một tháng nuôi cái ờ, nó lớn tầm con út à xong rồi cái tôi mới ờ, chơi xuống ao luôn thì xuống ao được 3 tháng cái nó đẻ thì tôi thấy với năm ngàn con là có lợi rồi lợi trước mắt là trứng lộn hàng ngày nè rồi ốc lớn còn dưới ao đó rồi tôi tạo thêm một mấy cái mùng giống thì thêm một ao mới nè thì nếu mà làm kinh tế từ con ốc này thì tôi thấy là được khả quan ngày xưa thì ờ, mùi nước ở ngoài đồng nó nhiều lắm toàn quá tụi bịch nó ăn giờ làm gì con tôi thì nuôi ờ, rất là nhiều con từ ờ, cá chê cá lóc ừ, cá rô hết nhưng mà cũng có lợi còn là chi phí bỏ thức ăn xong rồi thuốc men đâu hết à thì có xem trên youtube đó mấy ông trong hàng xóm này mới rủ nhau đi rồi xuống cái trại ờ, ốc ở ờ, thấp 10 nè mỹ đông thấp 10 tham quan thì xuống rồi tham quan xong rồi thấy nó ham quá rồi mấy ông mới về mới ngủ làm bể nuôi lúc đầu bắt có năm ngàn con à bạn đậu xanh nuôi trong cái bể 8 ờ, mét vuông nuôi thử còn sao mà tại vì mấy con này cũng mới quá nên đâu có dám mà đầu tư mà anh có gì ta cũng bán đất hết chứ luôn à thì ờ, sau một tháng nuôi cái ờ, nó lớn tầm con út à cái nó dậy hết trơn xong cái tôi mới ờ, gọi lên mấy cái anh chạy hỏi coi giờ sao cái mày ảnh mới tư vấn là tết ra một cái bể nữa hoặc là thả xuống ao thì cái sẵn có tôi có năm công đất đất ngủ cái tôi lên giường trồng mít rồi bây giờ cái ao thì nó có con súng để mấy anh mới kêu là chồng thêm ấu xong rồi cái tôi mới ờ, chơi xuống ao luôn nghe mấy ờ, anh cũng nói là thả xuống ao nó màu lớn dữ lắm dưới ao là có con súng ấu về ờ, bèo trên bò thì trong đủ đủ mì mớp là thức ăn cho nó thôi thì mấy cái bèo cơ chết về là phải kỹ chút mấy cái ốc bù vàng thì chứ không gì buổi chiều cái tôi uh, hái cho nó ăn hái uh, lá khoai mì rồi uh, ờ, nó đu đủ cái đu đủ sắt xuống để xuống mớp rồi đây, tầm 5 giờ chiều nó nổi lên ăn ham dữ lắm thì xuống ao được 3 tháng cái nó đẻ hàng ngày thì con tôi nó đi lượm trứng tôi già lượm gì nói ngày được tầm một ký à có mấy cái ờ, ngày lạnh thì nó ít đẻ hơn lạnh nó không tới hôm nay thì tôi làm được ờ, mấy lứa giống rồi tạo lại tạo lại để ờ, thả luôn thả hết mấy cái ao thì đây là mấy cái mùng tôi dưỡng ra nè dưỡng này tầm ngón út thì tôi cũng bung ra con giống đợt đầu thì tôi thả trong ao này được hai tháng rồi nè nuôi ốc thì chi phí đầu tư nó thấp và nó khỏe hơn mấy con khác nhiều mình đâu có tốn thức ăn đâu ờ, chú thức ăn mình tự trồng mà sáng chiều hái cho nó ăn thôi từ lúc nuôi tới giờ thì tôi ờ, có tốn thuốc men gì đâu còn mấy cái chú chỉ là ở chạy chỉ là dùng vôi thì uh, ờ, dôi thì dùng sau khi mưa hoặc là cứ đêm hai đêm á tôi lấy ra tôi xịt lên mấy ăn ốc cho nó tạo vỏ thôi thì nuôi thì uh, nói chung là cũng không có gì khó còn dễ chủ yếu là thức ăn sạch mỗi đi nguồn nước nó không có thuốc trừ sâu thôi là được thôi với cái nghề nuôi thủy sản này thì tôi nuôi nhiều con tôi biết chú mà nó cũng tùy vào cái, cái mạng người nữa như ông bà người ta nói là cái cái, cái tay nuôi hôm bữa thì tôi với bốn ông kia cũng mua giống nuôi một lượt đó chỉ có tôi với ông mười là nuôi được tới đẻ thôi còn ba ông kia là thấy xong tim trắng tay rồi thì đó là cái cái tài nuôi đó chú à thì mấy ổng ờ, xong rồi thấy tôi nuôi đạt quá thì cũng xin chia giống lại tôi cũng chia cho ông mớ rồi tôi cũng để lại nuôi chứ không có chia hết tại vì ờ, cũng còn nhiều ao dữ lắm trước Tết thì tôi cũng có chia chọn mới giống mà cũng có tiền ăn Tết rồi tôi xác định thả lại hết mấy cái ao nên uh, để lại nuôi nhiều là nhiều ốc thịt thì ờ, mấy đứa con tôi tết nó về đó nó kéo lên thì nó bắt thì nó nướng nó đủ rồi nó làm đủ thứ nó nói nó đi sài gòn về nó đi trên dọc đường người ta bán nó 110 ký nghe mà thấy ham chú ơi thì tôi thấy uh, với 5 ngàn con là có lợi rồi lợi trước mắt là trứng lộn hàng ngày nè rồi ốc uh, lớn còn với ao đó rồi tôi tạo thêm một uh, mấy cái nguồn giống thì thêm một ao mới nè thì tôi thấy là nếu mà nuôi ốc này là ai mà có ao thì tốt nhất nên nuôi ao hợp hơn còn không nếu uh, không có ao thì nuôi bể thì nuôi uh, hoạt động ít thôi và nó cực theo nước nuôi ao thì môi trường tự nhiên à, không có hút chiều sâu là rất là tốt như chú thấy cái ao của tôi không cái ao của tôi thì nó ờ, có gông nè tôi trồng gông với mà đề nghe nước cũng súng làm thức ăn thôi nói chung là tôi làm giống như là cái ờ, cái mùa nước ngày xưa vậy đó mùa nước ngày xưa mà, ra mà bả đề mà dịch lên cái là ốc cái dư nhiều lắm giờ nó không còn nữa thì nếu mà làm kinh tế từ con ốc này thì ờ, tôi thấy là được khả quan chung mà tôi sẽ phát triển lên hết ờ, làm vườn thì nó chỉ phụ thêm thì hy vọng là nó phụ thêm được thì tôi đợi ờ, mấy cái con mít tôi lên thôi chứ giờ làm lúa cũng có ăn làm gì cũng khó khăn quá thời buổi dịch nữa à, ờ. thôi vậy thôi cảm ơn à, chú nha